Xin kính chào anh chị khách hàng, hiện tại thì Giang đang có mặt tại công viên trung tâm huyện Bình Chánh Thì à, bên tay phải của Giang đây là dự án Westgate à, Thì hôm nay Giang xin cập nhật với anh chị khách hàng về tiến độ xây dựng của dự án Westgate anh chị khách hàng nhé Thì hiện tại thì à, tháp A Tháp đầu tiên trong toàn dự án đó là hay còn gọi là tháp Danube hay là hay còn gọi là Danip thì hiện nay thì chủ đầu tư An Gia và bên đơn vị thi công là Recon là hiện tại đang à, bắt đầu à, à, đào hầm rồi anh chị nhé quá trình ép cọc nhồi đã xong thì bây giờ tiếp tục là bên Recon họ đang đào hầm sau đây là những cái live cam về hình ảnh mà bên Recon họ đang thi công xin mời anh chị cùng với Giang bay lên để mà xem chi tiết về cái tiến độ dự án của chúng ta nhé xin mời anh chị khách hàng hình ảnh mà Giang à, quay trực tiếp từ Flycam à, chi tiết cho anh chị khách hàng vừa xem qua thì à, anh chị khách hàng đã mua dự án tại Westgate thì hoàn toàn yên tâm về tiến độ xây dựng anh chị nhé nó có hơi chậm một tí nhưng mà hoàn toàn yên tâm khi mà xong phần móng là xây lên rất là nhanh những anh chị nào mua ở thì hãy liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091 424 5855 nếu chưa sở hữu còn những anh chị nào đã sở hữu rồi mà muốn sở hữu thêm cũng hãy liên hệ với Giang qua số điện thoại vừa rồi và những anh chị nào muốn à, nhu cầu chuyển nhượng những cái căn giai đoạn đầu giá tốt thì hãy liên hệ ngay với Giang Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị à, giới thiệu những căn đó đến những khách hàng mới họ có nhu cầu ở tại đây hẹn gặp lại anh chị tại dự án Quest Gây xin chào anh chị